cửa cơn mộng thu thoáng qua em mơ của tôi cuộc đời ta thừa cơn mong phù thoáng qua hỏi những thế sao cứ mang lòng ghét anh được ba mắt cuối đời cũng chẳng mang theo rồi một mai ai cũng theo thắt vui mà 调皮的。